đời vô tình giết chết đôi em em ơi em ơi trong đèn màu mờ mờ sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ và từng đêm về lòng có cô đơn và từng đêm về hồn có đau thương và từng đêm về lệ có đau cho em nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa nhìn em tay nâng ly rượu môi cười mà lệ như rơi môi cười mà lệ như rơi trong con xa đưa theo từng ngày lạnh lùng em hơi em ơi mai này đời sẽ ra sao từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi lòng người vô tình em sẽ về cuộc đời làm người ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi người đời vô tình dập nát thân em người đời vô tình giày xéo thân em người đời vô tình giết chết đời em em ơi em ơi trong đèn màu mờ sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ và từng đêm về lòng có cô đơn và từng đêm về hồn có thương đau và từng đêm về lệ có đầy vơi ta tiếc cho em ta tiếc cho em nhìn em trong lòng mọi người quay cuồng theo tiếng nhạc đưa nhìn em tay nâng ly rượu môi cười mà lệ như rơi môi cười mà lệ như rơi trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng em hỡi em ơi mai này đời sẽ ra sao từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi lòng người vô tình em sẽ về đâu từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi lòng người vô tình giết chết đời em So. дорог thêm sầu vương là lo nơi này con khờ dầm mưa dãi nắng kiếp sau con nguyện cha mẹ vẫn là cô quê nhà ta làm lũ quanh năm nhưng nay vẫn còn tùng thiêu bố mẹ ơi con mong đời nó nên chúng con phải sang đài rời quê cũ xa hai đứa em thơ xa cha mẹ già neo đơn bước chân sang đài tay vai mang hành lý ôi đau thương nhiều lắm ai ơi thấu cho chăng cuộc sống xa nhà xa thật xa xa tình thương xa làng cũ và xa hai đứa em thơ thương ôi thương nhiều lắm bên mẹ cha sống xung vầy ăn cháo rau để qua con con mong làm sao cho thời gian như làn mây theo cơn gió cuốn trôi nhanh thương ôi thương nhiều lắm nhưng người ơi kiếp xa nhà biết sớt chia cùng ai đây tôi sống kiếp lưu vòng nay chỗ này mãi chỗ khác bố mẹ ơi thân con gầy sơ xác tâm can con thật dạ dày dậy từ sớm với chiếc bánh mì khô con ăn nót dạ cho xong bước lên xe hàng con làm nghề bốc bác đêm đêm đi nhặt rác ôi sơ xác thân con cuộc sống xa nhà quê nhà ta làm lũ quanh năm nhưng nay vẫn còn tùng thiếu. bố mẹ ơi con mong đời nó ấm nên chúng con phải sang đài rời quê cũ xa hai đứa em thơ xa cha mẹ già neo đơn bước chân sang đài tay vai mang hành lý ôi đau thương nhiều lắm ai ơi thấu cho chăng cuộc sống đi đài nói thật xa xa tình thương xa làng cũ và xa hai đứa em thương thương ôi thương nhiều lắm bên mẹ cha sống sum vầy ăn cháo rau để qua con con mong làm sao cho thời gian như làn mây theo cơn gió cuốn trôi nhanh thương ôi thương nhiều lắm nhưng người ơi kiếp xa nhà biết rất chia cùng ai đây mấy năm rồi tôi sống kiếp lưu vong này chỗ này mãi chỗ khác bố mẹ ơi thân con gầy sớ xác tâm can con thật dạ dày dậy từ sớm với chiếc bánh mì khô con ăn nót dạ cho xong bước lên xe hàng con nằm nghe bộc vác đêm đêm đi nhặt rác ôi sơ xác thân con cuộc sống xa nhà thức lên xe hàng Còn nằm nghề bụng bạc Đêm đêm đi nhặt rác hồi sơ xác thân con Cuộc sống xa nhà còn đợi tàn đông mới tin về đàn xe không chung đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi trong ngày mai vẫn đi đêm nay ngồi xuống đời xin đem niềm vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười lạy chú con còn lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến trẻ thư yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền chừng ngoài biên vì xa thành phố xa quá nên quê đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu còn tường hòa châu son tuyến đầu lạy chú con là thiếu phụ miền quê chồng con vì nước nên đã ra đi hai ba năm chưa thỏa chí hết thu qua xuân sang hè còn đời tàn đông mới tin về đàn xe không chung đêm từng đêm vẫn nghe từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi đêm nay ngồi xuống đời xin đem nguồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền người đầu tuyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ hiền con hết ưu phiền ly lỡ mê đùa gấm đành quên nước thề áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước kết ngàn vì sao đường sáng em qua tiến nhau ngày vui dẫu lệ thương đau để duyên tình mới đẹp như phút đầu ngọn lửa tình duyên kiếp phân ly lỡ mẹ đùa gấm đành quên nước thề áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước kết ngàn vì sao đường sáng em qua tiến nhau ngày vui dẫu lệ thương đau để duyên tình mới đẹp như phút đầu đứng bên đời duyên kiếp này có thương và đau cũng đành chia tay đã không còn nữa tình duyên kiếp này cạn lời nghe thời gian đi qua mau nỗi buồn chợt dâng lên cao người ơi biết chàng lòng đau đường chỉ đôi ngã xa xôi mịt mù người vui duyên mới riêng tôi lạnh lùng khi thuyền rời mang hương yêu bỏ lại dòng sông cô liêu tôi cho khách sang đò chiều tình ngỡ chết đuối cho người quên môi cười tàn đêm đau phần người biết rằng làm sao nguôi thôi hết rồi nhìn nhau lần cuối nghe trái sầu rung trong lòng chia đôi đừng quên em nhé hương xưa một thời tìm trong dĩ vãng cơn mê gọi mời một lần tình yêu ly tan một đời người vui cao sang còn tôi không duyên bè bàng một lần tình yêu ly tan một đời người vui cao sang còn tôi không duyên bè bạn